như mình đã nói lúc trước ấy là uh, ờ, trại sẽ có cái chương trình uh, giảm giá uh, cho 100 bao cám đầu tiên uh, để mọi người có thể mọi người dùng nó tiện thì cái bao 900 này ở cái chương trình uh, giảm giá cho 100 bao cám đầu tiên là sẽ cái giá của nó cái bao 900 này giá của nó sẽ là 800 và cái bao 1 triệu cái giá của nó sẽ là 890.000 đó hai bao Hôm nay chúng ta sẽ ăn khác đi một chút à, Xin chào mọi người Hôm nay ăn khác đi một chút này Là hôm nay sẽ bắt cho nó chờ Và hạt là sẽ ngâm nước Đây siro, xích ra kia Lùi lại Chưa được Chưa có lượn vào chỗ này Đầy nước rồi nha Nước lọc thôi thì cái lượng uh, lượng uh, nước lọc này thì là tùy mình muốn cái hạt nó nở đến mức độ nào thì mình dùng đến mức độ đó ý à, tí nữa sẽ lấy một phần ra để cho Yumi sau Ok đầu tiên là đây là mọi người mà, những cái người ấy mà muốn cái con chó nó ăn à, mà cho nó ăn ở trong chuồng đây, chibi cho nó ăn ở trong chuồng ờ, mà không muốn nó bị rơi vãi thì mọi người có thể ngâm cái hạt ra một chút đó như thế này nhá xong này cằn xì tí nữa hạt nó nở rồi cho vào sau đây này chibi này thì nó tan ở trong nước thành ra là cho vào đảo lên là nó sẽ tan ngay đây. đó người nhìn thấy không ok hôm nay là cho ăn đúng tiêu chuẩn này đây bốn lạng rưỡi đây đây bốn lạng rưỡi đây à, bốn lạng rưỡi đây à, bọn này là tính là cái con chó 40 cân và cho ăn ở cái mức là vận động ít ở trong nhà thì sẽ cho 4 lạng 6 thì đây là mình cho 4 lạng rưỡi thì mình sẽ lấy thêm một ít nữa à, nắm này chia cho 3 ok thế là có thể là đủ 4 lạng 6 rồi thế thôi và bây giờ là chờ để cho nó nở đây nhá à, chờ ngâm một tí để cho nó nở ra này rồi mình sẽ thử xem là đây là mình ngâm bằng nước lã nước uh, nhiệt độ bình thường rồi mình sẽ tí nữa mình sẽ bấm giờ rồi mình sẽ báo cho mọi người biết là sau bao lâu thì nó nở ra bây giờ là mấy con của mình nó sẽ phải chờ để lên đây này để gọn vào đây này đó bây giờ là chúng nó sẽ phải chờ để ba cái cốc này ở đây à, để ba cái bát này ở đây không có con nào được uh, ấy vào cái khu vực này của anh nhá để quên đấy xem nào nó bao lâu thì nó sẽ nở được cái hạt này ra nở với cái chỗ nước kia thôi đây này chó đang nằm đây này đó rồi 6 giờ 49 phút Được rồi, mấy đứa nằm yên đây trông cho anh Anh sẽ xuống bên dưới tầng dưới Nằm yên đấy Nha yeah. trong vỏ nhá bắt đầu thôi là náo ra ừ vừa xuống tầng dưới uh, ờ, cạo râu rồi và Messi đã ăn vụng ai cho Messi ăn vụng hả anh bảo trông cơ mà để cho hạt nó nở ra đã chứ chưa được ăn được rồi ra kia nằm tiếp đi chưa đến tí nữa rồi mới ăn để cho nó nở ra đã rồi mới ăn được yên đấy đánh bao lại cái ờ, máy này khi nào nó nở bung ra thì lúc đấy thì mới ăn được Ok bây giờ là 9 giờ à, ờ, 19 giờ 06 tức là qua 15 phút hơn 15 phút một chút đây để cho mọi người xem ba đứa ra đây xem nào đây để cho mọi người xem cái hạt nó nở đến mức độ nào 15 phút ngâm bằng cái uh, ngâm bằng cái uh, nước uh, nguội nước uh, lã đây thì hạt nó như thế này là ok cho ăn được rồi à, những cái trường hợp mà mọi người mà cho ăn mà mọi người cho ăn uh, ở trong uh, chuồng chứ không cho ăn ở bên ngoài thì nó có thể nó rơi xuống dưới sàn thì mọi người có thể ngâm ra như thế này con chó nó tiêu hóa nó cũng tốt hơn nào từ cho con uh, Yumi này con nào ăn tham ăn trước sẽ phạt đây mi này nào ra đây xem nào uh, mấy đứa con uh, ờ, siro ăn trước này siro bé pila Yumi đây thì mi lên ghế ăn đi mi lên đi mi lên mi mi lên nhảy lên ok của mi đây của messi đây messi lúc nãy messi ăn vụng trước rồi ừ mi ăn đi đó và cái bữa ăn này mọi người sẽ xem nó sẽ rất là nhanh uh, 19 uh, coi như là 7 giờ 7 giờ 7 phút bắt đầu đi ăn đi để xem xem là tí nó, sẽ ăn xong nó mất mấy phút à, cầm ra hướng này mọi người xem là ok nó ăn như thế này thì nó sẽ không bị uh, gì không bị uh, hóc uh, theo kiểu là bởi vì hạt nó khô quá đó ăn uh, hạt nó được ngâm nó hơi mềm ra một chút thì con chó nó ăn nó không có bị khô ngâm một chút thôi cũng không cần phải ngâm nó nở bung bét ra đâu với uh, cho con thì chúng ta mới cần ngâm để cho nó uh, nở đến cái mức mà mà mà mà, mà nở bung hạt ra để ờ, ra dạng bột thì đấy là với cho con thôi với cho to thì cũng không cần phải đến cái mức ấy đó mi ăn đi phần của mi đâu mi ăn không hết à đây này cho Yumi mấy hạt này mi ăn còn để lại mi ăn nốt đi mi ăn không hết thì tí sẽ cho em siro về cái à, hạt này thì cái à, về cái tiêu hóa của chúng nó thì kiểm tra sau à, hai bữa ăn sau hai bữa ăn thì cái hạt này nó tiêu hóa con chó nó tiêu hóa tốt ờ, khi ấy, mà mọi người phải biết là khi mà đang cho nó ăn cơm thịt là cái đồ rất là dễ tiêu cái đồ tươi là dễ tiêu nhất mà chuyển con chó sang ăn chế độ ăn hạt luôn không có qua một cái trung gian à, từ từ chuyển mà sẽ chuyển bụp một phát luôn cho ăn hạt luôn Messi ra đây Messi cho Messi vét nốt ừ. siro lại đi bỏ bát đó siro vét nốt đi khi mà chuyển từ cái chế độ mà ăn 100% thịt luôn sang uh, chế độ ăn hạt luôn ấy thì con chó nó sẽ khó tiêu à, vì cái cơ thể của nó đang quen với cái việc là ăn 100% thịt cơm là dễ tiêu thì chuyển sang cái hạt này nó sẽ khó tiêu hơn thì nó sẽ rất là thách thức cái hệ tiêu hóa của con chó mà cái hạt mà con chó nó vẫn tiêu hóa tốt thì thể hiện là cái hạt là về cái vấn đề tiêu hóa là nó là dễ tiêu đấy chứ nó không có khó tiêu đó hôm nay là về ăn đúng cái cữ của nó là bốn lạng rưỡi bốn lạng sáu một con thì cái bữa ăn nó nhanh lắm tí nó xong rồi xong hết rồi đó bây giờ đến ờ, đoạn ờ, vét bát ừ. vét đi có đứa nào vét bát thì vét nốt đi đó ờ, bữa ăn rất là đơn giản và nhanh chóng thôi tí là xong vừa cạo râu rồi ờ, có thể mọi người cho ăn là một là mọi người cho cái uh, một tí nước thôi để mà cho nó ăn như thế thì cái hạt nó còn đang còn độ giòn cho một tí nước vào với lại uh, uh, hạt ở ờ, với lại chibi để cho nó ăn nó không bị quá khô nhưng cái hạt mà vừa mới cho nước vào xong thì hạt nó vẫn có độ giòn có thể là uh, rất nhiều con chó nó sẽ thích ăn cái kiểu ấy hơn nhưng mà với uh, một số các con chó mà chúng ta nuôi mà chúng ta cho nó ăn ở trong chuồng chứ không chúng ta không cho nó ăn ở bên ngoài thì cái việc ăn cái hạt mà nguyên hạt như thế nó chưa nở ấy, thì nó có thể nó, nó gây rơi vãi nó lãng phí thì mọi người có thể ngâm một chút uh, ngâm tầm 10 15 phút hoặc nó có thể đến 20 phút với cái nước bình thường còn nếu mà nước hơi ấm một chút thì nó sẽ nhanh hơn như đó mọi người ngâm một tí thôi để cho nó cái hạt nó có một cái độ nở ra à, ờ, là cho nó ăn thì nó sẽ không có rơi vãi và cái hạt nó mềm thì con chó nó ăn nó cũng đỡ cái uh, việc uh, gì đó hôm qua là chúng nó uh, nằm điều hòa hôm nào quên để lạnh sâu quá là hôm nay nó có con khọt khẹt rồi đấy đó thì uh, với cái uh, với cái hạt này uh, với cái hạt của Đức này thì uh, chạy mình chính thức là sẽ bán cái hạt này À, mọi người mà ai mà muốn mua thì sẽ liên hệ à, với trại mọi người có thể liên hệ với trại mọi người có thể tìm ở các pet shop những cái chỗ mà gần nhất là một cái thứ hai là nếu mà ở các pet shop nó không có ở các pet shop mà gần mọi người nó không có thì mọi người có thể tìm à, mọi người có thể thể mua tại của trại mua qua trại mình theo cái số điện thoại 098 111 5000 trại sẽ gửi cám từ Hà Nội cái cám này thì nó có cái là cái bao cám 18 cân này nhá nhưng mà hiện tại bây giờ thì cái thương mại điện tử nó cũng rất là ok ở Việt Nam và cái uh, phí ship ấy là tùy từng cái khu vực uh, có cái khu vực uh, phí ship của nó nó chỉ khoảng tầm 90.000 thôi có khu vực thì phí ship nó cao nhất nó lên đến mình check thì cái phí ship cao nhất nó lên đến uh, 150.000 là những cái khu vực các tỉnh miền núi do đó các tỉnh miền núi ờ, còn nếu mà như bình thường thì nó ở trong khoảng ờ, đa số các tỉnh là phí ship nó rơi vào khoảng 125.000 thì cái cám này ở trong cái thời gian đầu như mình đã nói lúc trước ấy là ở ờ, trại sẽ có cái chương trình uh, giảm giá uh, cho 100 bao cám đầu tiên Ờ, để mọi người có thể mọi người dùng nó tiện thì cái bao 900 này ở cái chương trình ờ, giảm giá cho 100 bao cám đầu tiên là sẽ cái giá của nó cái bao 900 này giá của nó sẽ là 800 và cái bao 1 triệu cái giá của nó sẽ là 890.000 đó hai bao một bao là giảm 100 so với giá hãng uh, một bao là giảm 101 đó 800 và 890.000 con hai cái bao này một cái bao xanh này là cái bao adun dành cho chó trưởng thành và một cái bao là cái bao ờ, ờ, màu hồng là cái bao ờ, junior cộng với adun là dành cho con chó đang tuổi lớn và cả con chó trưởng thành nữa thì tính ra hai cái bao này nếu tính ra trên cái lượng ăn trên ngày chi phí trên ngày của con chó là nó tương đương nhau nó không khác gì nhau cả đâu à, bởi vì cái giá thì cái bao màu hồng tức là cái bao dành cho con chó nó có đang tuổi lớn nữa thì nó cao hơn một chút nhưng cái lượng ăn trên ngày thì nó lại ít đi giả sử với một con chó trưởng thành này à, với một con chó trưởng thành 40 cân đây như siro đó mòn đây rồi đây giả sử như với siro là tính là con chó trưởng thành 40 cân thì nếu ăn cái cám bao màu xanh này thì một ngày sẽ ăn 4 lạng 6 nhưng nếu mà ăn cái cám bao màu hồng thì một ngày nó chỉ có 4 lạng 1 thôi nó chênh nhau 50g đó thành ra là cái giá của nó thì nó có khác nhau một chút cái bao màu hồng giá nó có cao hơn một chút nhưng mà thực ra tính ra trên ngày cho con chó nó ăn thì nó như nhau nó không khác gì nhau cả kể cả là con chó của mọi người là con chó trưởng thành mọi người cũng có thể cho nó ăn bao màu hồng bình thường bởi vì cái bao đấy là nó dùng cho cả chó đang tuổi lớn và cả chó trưởng thành ai mà nuôi hai con hay là nuôi mấy con đấy có con trưởng thành rồi có con đang tuổi lớn thì dùng cái bao màu hồng đấy là hợp lý nhất còn nếu mà không bình thường thì mọi người có thể dùng cái bao màu xanh luôn còn mình nói lại là cái màu xanh với màu hồng nếu mà tính ra về giá thì nó có một cái sự chênh lệch nha nhưng tính ra trên cái lượng ăn trên ngày thì giá của nó cái chi phí cho một con chó là như nhau mọi người dùng cái xanh hay là cái hồng chi phí nó cũng như vậy thì nó không khác gì nhau cả bởi vì cái xanh nó rẻ hơn một chút thì nó lại dùng nhiều hơn cái hồng nó giá nó cao hơn một chút thì nó lại dùng ít hơn đó chính thức ừ, là sẽ cho một loạt tất cả chó trại nhà mình thì nuôi cả rốt cả mông cọp à, cả các giống cho con nếu có giống cho con thì sẽ phải dùng cái bao cám à, loại khác dành cho bọn cho nhỏ bọn cho nhỏ nó không ăn cái hạt ừ, to này được cái giống cho nhỏ ấy thì nếu mà mọi người quan tâm thì mình sẽ có cả một cái video về cái cám dành cho các giống chó nhỏ các giống chó nhỏ thì cám bắt đắt hơn một chút còn uh, các cái giống chó trai mà mười mấy cân trở lên là mình cho ăn cái bao xanh và bao hồng này hết và chính thức là bắt đầu cho ăn uh, toàn bộ trại đó nhàn và cái quan trọng nữa là nó đầy đủ các thứ à có một cái ưu điểm của cái cám này nữa là sau hai ngày mình cho ăn thì ngoài cái việc là cám nó cũng là dễ tiêu là một thì cái ưu điểm thứ hai của nó là cái cám này cái con chó cái phân của nó nó nhẹ mùi ok gần như là ở ờ, theo ờ, cái chế độ mà mình cho ăn đồ tươi cho ăn đồ tươi mà kèm với chibi thì gần như là cám nó không có mùi nó nhẹ mùi thì cái cám này cái mùi của nó cũng nhẹ gần như vậy còn khi mà mọi người cho chó từng cho chó ăn vài loại cám rồi thì mọi người sẽ biết là mỗi loại cám nó ra một cái mức mùi khác nhau và có những cái loại cám mà con chó nó ăn rồi nó tiêu hóa mùi nó rất là khó chịu thì đấy là những cái loại cám mà nó khó tiêu con chó nó tiêu không hết nó sẽ ra cái mùi theo kiểu như thế nó khó chịu lắm và cái cám nào mà nó ra mùi mà nó dễ chịu uh, nó không có nặng mùi thì thể hiện là cái cám đấy là con chó nó tiêu hóa ok đó còn ăn cám thì mọi người phải xác định là con chó ăn cám thì luôn luôn là uh, cái phân nó ị ra sẽ nhiều hơn là khi mà mọi người cho nó ăn thịt bởi vì sao bởi vì ăn thịt thì nó hầu như là chúng ta sẽ không bù sơ chúng ta ít bù rau lắm uh, cái lượng ờ, sơ chúng ta bù nó cũng ít thành ra là gần như là nó ăn nó nó tiêu có thể ăn cả một cái bát to đùng nhưng có thể nó tiêu nó chỉ còn lại một ít thôi nhưng ăn cám này ở trong cám là người ta có bù sơ chứ không phải là chỉ có thịt và cơm đâu nó là một cái một cái uh, bữa ăn tổng hợp rất nhiều thứ ở trong một bữa ăn cả thịt cả tinh bột cả các loại rau củ quả rồi một vài chất này kia thì nó ra cái viên cám cho nên là mọi người sẽ nhìn thấy là khi con chó nó ăn cám này mà so với có thể lúc trước mọi người cho nó ăn cái chế độ rất là nhiều thịt thì mọi người sẽ thấy là ăn cám nó sẽ phân nó nhiều hơn một chút nhưng cái mùi của nó thì nó rất là nhẹ mùi là thể hiện cám tiêu hóa tốt đó thì mọi người mà cần mua thì mọi người cứ liên hệ với lại trại mình nếu mà không tìm được cái chỗ nào mua bao xanh hoặc bao hồng là uh, rất là phù hợp dành cho cho to vì cái giá của nó rất hợp lý luôn tính ra là một con chó như thế là nếu mà ăn cái cám này thì cái tiền cám là một ngày nó chỉ dao động từ 20 đến 30 nghìn thôi nó không có nhiều đâu rẻ lắm quá rẻ luôn với cá nhân mình thì mình thấy cái giá của cái à, cám này là vô cùng hợp lý để nuôi chứ còn lúc trước các cái cám mà cho ăn nó toàn ở cái cỡ mức giá nó khoảng tầm ở ờ, từ 100 đến 140 một cân và một ngày nó ăn con chó nó ăn khoảng tầm 6 lạng thì mọi người nhân lên thì mọi người sẽ biết được là cái chi phí của nó nó lớn như thế nào ờ, còn với cái cám này thì một ngày nó ăn mình cứ coi như là 5 lạng đi 4 lạng 6 một con 6 40 cân nhưng mà mình cứ coi như là 5 lạng thì với cái giá là 40 mấy 50 nghìn một cân cám thì nó chỉ 20 dao động từ 20 đến 30 nghìn thôi nó là quá tuyệt vời về cái chi phí đồ ăn và nhàn và cân đối không phải lo con chó nó bị béo ăn cám này thì con chó nó không béo được bởi vì sao bởi vì là cái tỷ lệ đạm và cái tỷ lệ mỡ của nó nó nó nằm có một cái cơ cấu của nó rồi cơ cấu hợp lý các, các cái tỷ lệ thành phần của nó hợp lý cho nên là ăn cám là con chó nó chắc chó chứ nó không có béo chó không có sợ con chó là bị theo kiểu là tích mỡ dưới da hay là này kia đấy là một cái lợi của cái cám và cái đồ ăn của nó là nó ổn định đó nhưng mà mọi người rất nhiều người là đã từng cho chó ăn cám nhưng có thể là mọi người chạm vào những cái cám mà nó khó tiêu hay là thế này thế kia thì ờ, con chó nó ăn rồi nó khó tiêu hóa rồi nó này kia nó phát sinh thì mọi người cũng có nhiều người là cũng e ngại cái việc ấy chứ không phải không nhờ đó mọi người phải biết là như trại nhà mình nhá là mấy năm trước đây 100% mình cho chó ăn cám hết đó sau một thời gian à, cái ờ, giá cám thấy nó cũng có cái là thực sự nó nó cũng hơi bị cao quá còn cái cám mà nó giá thấp thì nó lại không được tốt với cái nhu cầu của mình thành ra là khi mà có thời gian rảnh thì đợt vừa rồi thì mình chuyển cho nó sang một thời gian nó ăn thịt thử cho ăn thử thịt mấy tháng thì ăn thịt nó cũng có cái lợi của nó nhưng nó cũng có cái dở của nó chứ không phải không một là cái nguồn nó phải ổn định 100% thứ hai nữa nó mất công cái thứ ba nữa là nó không có uh, một cái cơ cấu đầy đủ các thứ mình sẽ phải phát sinh ra là uh, hôm nay bù uh, tuần này bù cái rau này có thể tuần khác bù cái rau khác mà con chó nó vẫn bị thiếu một số thứ nha mọi người nhá chứ không phải không đâu bởi trong cái cám mà nó ti tỉ thứ chứ nó không phải là chỉ có thịt với cơm với này một vài loại rau đâu nó còn có những cái thứ khác nữa là người ta tính rồi bởi vì người người ta sản xuất những cái cám này người ta sản xuất mấy chục năm rồi có những công ty người ta sản xuất cả trăm năm rồi mọi người phải biết là người ta điều tiết người ta điều chỉnh các thứ là để cho nó ok và cái cái cám chó này thì nó khác cho nên ở bên tây người ta gọi dog food một gọi là cám chó thì mình thì mình gọi ngắn gọn nó là cám chó thôi chứ còn người ta gọi là đồ ăn khô dành cho chó chứ người ta không gọi là cám bởi vì uh, cái mà nhắc đến cám thì là bây giờ nó hay uh, dính đến cái gọi là như, như kiểu là cám lợn hay là uh, cám gà thì nó dính đến cái tăng trọng nhưng mà ở cái con cám chó này thì nó là không ai người ta cho tăng trọng vào đâu mọi người nhá bởi vì con chó người ta nuôi là để khỏe và gắn bó lâu dài chứ không nuôi để làm thịt như là con gà và con lợn gà và lợn nuôi làm thịt thì người ta sẽ kích bằng cái tăng trọng để cho nó lớn thật là nhanh lên năng suất nó cao nhưng con chó thì nó không như thế thành ra là mọi người sẽ thấy là con chó mà nó ăn cám ấy thường là ở cái giai đoạn tuổi lớn đấy nó sẽ lớn chậm hơn là con chó mà ăn đồ tươi nó sẽ lớn chậm hơn một chút nhưng đến 12 tháng thì nó như nhau hết nó đều hết khung 11 12 tháng thì ăn cám hay ăn thịt nó cũng to như nhau hết à, những con cùng đàn bởi vì lúc đấy nó lớn hết khung rồi đó chia sẻ với mọi người một chút về cái cám với cái thịt mọi người có câu hỏi gì thì có thể comment ở bên dưới mình sẽ chia sẻ với mọi người qua các video Ok xin ờ, chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo Thank you and ờ, see you again